lên mồi đang thay lông nên rất là yếu anh em ạ nãy giờ hút đít cơ phê đấy này lanh nhỉ con này lanh vái đấy vào thế đấy buổi nhanh mỏ phết nha nó gần như là không không nghỉ luôn ạ con này tinh nhỉ lông mẹ sống muốn gì chúng sẽ chết thôi con này hót đều mỏ phết anh em ạ gần như không nghỉ luôn Đấy. lên một bậc nữa là con mồi là em đang đi test thôi nhé, không phải là mồi của em đâu ấy. mồi này chuẩn bị chuyển nhượng này Đấy, đủ má con này dậy nhỉ tinh vi phết con này tinh vi thật anh em ạ đánh cái này chết đây con này tinh vi nhỉ ui ổ máy chế kìa Đấy, máy trẻ anh em cứ đi, đi đâu đi mẹ đi đói nào tiếp tục nào mẹ đánh mấy phát mà không vào này không bị ai làm phiền thì đường nào mày cũng chết cả mà thôi xuống nào mẹ con này đánh khôn thật nhỉ đấy sang bên này mẹ nó đánh tí nó sập trượt mất mẹ sang bên phải mới chết cơ mẹ. thôi các anh em ạ ôi ôi ôi, ôi gì anh mau mau lấy hồng vé lấy hồng vé bác đợi cho 2 phút xem nó đang chuẩn bị nhảy ra nào chiến lại nào mẹ đánh viền máy mà đéo sập mẹ con này bướng thật đéo có cành thế mà treo cho đẹp nếu mà ngựa sang bên kia thì nó sập cho vào cành kẹp để thế này đi chặt và ra chỉnh lại lục anh em ạ đánh mất dậy quá Check that. ra chỉnh lục vậy vừa đổi cành thế xong anh em một bên ờ, cho dí thẳng vào gốc cây để nó đỡ phải đánh luôn cho nó đánh cành bên này này mẹ con này đánh khôn quá lên tí nữa nào con này nữa toàn đậu những chú khó lường rồi anh em ạ dậy nhỉ không lên này nó dây trường cái câu tự chưa mẹ này con này vớ vẫn lại giữ lại nuôi anh em ạ con vái may mà còn đéo chết nữa đúng là đen Địt mẹ xuống tí nào Ai dài con này Trận này không biết là hiệp thứ bao nhiêu rồi đây Đánh mấy chục phát mà chưa sập mẹ. Đấy, xuống tí nào Xuống một tí nào mồi nhảy nhảy ra đằng sau sập này Đấy, ui giời ơi thì mẹ à. sập nào mẹ lấy bị làm sao ấy địt mẹ sao nhỉ thôi cứ giả vờ chạy nó tí nó lại sồ trong ngay mà mẹ hôm nay đến đấy đánh mãi không vào xong lại đến cái lấy rồi rồi thế mà không sập Đấy. phải chăng cái lông bị yểm yểm bùa anh em này nó cũng đánh dở giỏi nhỉ này nhảy mình không chết nó mới là lại ui giời xong nha anh em mẹ mất dậy này mất dậy nữa không siêu đá lồng à ông mình treo thế này mà mày còn ra được thì thôi rồi ok nha anh em con này chắc là sẽ giữ lại nuôi đấy ạ